chơi mượt thật nhở nhau các bạn Gì vậy? Có người thì bắn thôi I got supplies. Bắn đi Chưa có cốt, chưa có gì hết Không bắn mà Không bắn M24 à Tôi đang nhiệt đã xanh này chết phát không help me I got supplies. có 4 này. ahead. Ừ ok thank you. Ok. Lấy scope 6 không? Có, có 4 cũng được rồi. Go. Có 4 cũng được rồi. Tôi không dùng à? Ờ. À. Let's go ok thế để mình cốp 6 vậy ok thank you oh, có nhiều có nhiều mũ hôm nay thấy mũ hai mũ hai đây này <coughs> mũ hai đây này đó Help! Help! Có bên kia đi, có bên số 1 đi. Gather around. Enemies ahead. Vờ ngáo à? Đang qua này. Đi Việt Nam nhá. Nó ở đâu? Để mình bắn cho. Từ Để mình xử lý. Này hay vào trong nhà ôi giời ơi bị trúng một viên rồi cẩn thận cẩn thận nó có ca mình bắn trượt ca dạo này mình bắn rồi dạo này mình bắn ca kém quá từ từ từ từ đừng đừng đừng con qua đợi đợi đợi để để mình bắn để mình xử lý co cho hai hai tên trong nhà này cứu cho mình cứu clear rồi đó nguy hiểm quá xít nữa bạn này chết trời ơi bắn hai viên sượt và hai tư ở trong trong nhà hai tên kia Thằng này sao bắn hai tư sượt thế <coughs> này có sai silent al này sẽ tốt hồ lô nào nhỉ có M24 ở đây này Coi ai dùng M24 không Cứu cứu cứu Nguy hiểm quá nó gắt quãng luôn ừ. qua cứu đi qua cứu đi cứu được cứu được oh, nó ở trên nó ở trên cẩn thận cẩn thận nó đâu ấy nó à, nó, à? nó ở đâu rồi ông ở đâu ấy ở đây này con cửa đi cẩn thận nó còn có tím nha cho cái này này cho cái này này ok thank you cái M24 ở đằng sau này Ông vừa cho tôi cái gì vậy? Cái à, cái máu to, cái cái mức nước to đó Cái xi lanh chích kia to đó À cái xi lanh Ừ Cái kia là bơm nước là nó ừ. nhanh Ờ à, ông số 1 nhặt rồi <laughs> đỡ mà Ừ này chơi sẽ không có team Việt Nam chơi nữa. I got ờ, supplies. Ừ. Mà bạn và bạn cũng thức khuya vậy. Có team à? Wow, ở bên kia có team nha. Sợ gần bán số 3 có team. chị đi chị hướng ờ, NVK này là nó xuống cái căn nhà ấy rồi Cái nhà hướng 330 ấy Ừ, con người đó. Sao không thấy nhở? À. Ồ, oh, hay vậy. Nó thằng kia có ốp. Ừ. Cool. bốn năm đó lại lớn tên số 4 công lên rồi cẩn thận số 4 đang thiếu nước này bơm nước đi cùng bốn người còn hai team thằng trên kia nó chỉ nốc thôi nhá nó chưa chưa chưa chết hẳn nữa có Silent L này à có Silent à, Snip đó Wow, trong nhà, trong nhà ờ, Hướng nghe hướng nghe hướng nghe Nó công quan này, cover nào Toàn đã ốp Ok Lùi, lùi, lùi qua bên Mua lại nốc Cover nào Ừ. nó đâu rồi ôi nó ở bên bên cạnh nhà này à đâu ở dưới nhà thế nào gần nhà gần nhà nó ở dưới dưới ờ, đúng rồi đúng dưới dưới cái sàn nhà đó bạn bạn số mai dưới dưới dưới dưới cái nhà cái bạn số 1 rồi nó ở dưới dưới cái nhà này Ừ nó nó chuẩn bị bò lên này, nó đang nằm nó đang nằm dưới nhà. Kìa kìa. À. Đó, thấy đi kìa, bắn. Ồ hay. Nó nằm dưới nhà mà. Cool. Ừ.